cầu vãng sanh Tây Phương. Cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho cái bài nói chuyện hôm nay được rõ ràng. Mọi người ai nghe cũng hiểu hết, dụng công được nhập tâm thanh tịnh, tất cả vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. thì đầu tiên thì mình thấy là người niệm phật rất đông rất nhiều mà tu cũng lâu năm mà có rất nhiều người cũng thấy là mình niệm phật rất lâu rồi mà vọng tưởng vẫn nhiều vẫn suy nghĩ suốt ngày không có cách nào mà để lắng cái tâm xuống mà học Phật pháp thì cũng học nhiều lắm rồi mà dụng công thì không dụng được hoặc là có lúc dụng công được có lúc dụng công toàn là vọng tưởng phiền não thì cái lý do ở đâu cái bài này chân hiếu sẽ cố gắng nói cho rõ ràng cho mọi người chúng ta cùng nhau học hỏi thứ nhất là mình thấy là tâm tâm có một cái thôi cũng như ngài lai quả nói là tâm giống như cái con khỉ vậy dòm mình dòm phớt qua thấy giống như nhiều tâm lắm nhiều con khỉ lắm nhưng mà dòm kỹ chỉ có một con thôi thì nó ở cái cành này thì nó không ở cạnh kia dòm cho kỹ mới thấy còn dòm phớt phớt á, giống như có nhiều con khỉ nhiều cái tâm ở trong vậy đó mà dòm kỹ chỉ có một con thôi mà phải dòm kỹ mới thấy được chân hiếu ví dụ giống như mình đọc à, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ cái người thường đọc thì không để tâm nhiều thì đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ vẫn suy nghĩ rồi ví dụ mình để để tâm vô mình thệ nguyện độ hết chúng sanh mà để tâm vô rồi thì cái tâm mình đặt cái chỗ cái cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó thì nó không có ở chỗ khác cũng như mà mình đọc văn phát nguyện đem công đức hồi hướng tây phương đó rồi nguyện lâm chung biết trước ngày giờ khi mình đọc văn phát nguyện đó mà mình lơ là đó thì tuy miệng mình đọc mà tâm mình nó suy nghĩ lung tung không cách nào kiềm chế được trừ ra là mình để ý vô cái cái văn phát nguyện cho kỹ chậm rãi thư thả thôi mình để ý văn phát nguyện là nguyện đem công đức niệm phật và làm việc thiện của con hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ thì giờ mình để ý là đem công đức niệm phật và làm việc thiện cả đời của mình hồi hướng thì mình thấy cái tâm mình nó tập trung vào chỗ này nó nhiếp vào chỗ này thì nó không có ở chỗ khác thì nếu mà hiểu được cái nguyên tắc á, thì hồi hướng nhất tâm phải để ý lắm thì hồi hướng mới nhất tâm được nhiều khi mình đọc cái bài hồi hướng đọc một lần dẫn loạn phải đọc lần thứ hai dẫn loạn để ý một chút đọc lần thứ ba đọc lần thứ tư để ý một chút đọc một hồi không loạn cái tâm nó ở trong bài hồi hướng ở trong cái việc thế gian cũng vậy mình làm cái gì phải để tâm như chỗ đó thì nó mới không nghĩ cái khác được còn thí dụ như mình không có hiểu đó mình cứ đọc uh, nguyện đem công đức niệm phật của con hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ ngày lâm chung của con xin cho con biết trước ngày giờ thí dụ mình đọc như vậy mà lòng mình không có để tâm thì nó nó suy nghĩ rất nhiều cho nên là đọc là phải theo cái nghĩa từng câu của nó lấy cái tâm theo cái nghĩa cái câu đó rồi mà hiểu trong cái, cái lấy cái tâm đó mà phát ra từ cái câu đọc đó thì cái tâm sẽ không loạn đó là nguyên tắc cũng như mình nói là tự quy phật xin nguyện chúng sanh mình biết mình quy phật thì khi mà mình biết rõ ràng rồi xin nguyện cho chúng sanh thì mình xin cái cái chúng tất cả chúng sanh được cái gì đó thì khi mình để tâm vô đó thì cái tâm nó không loạn nguyên tắc rất dễ rất đơn giản nhưng mà không có để tâm á dù cho thông minh mấy nó vẫn loạn dù cho tu bao nhiêu năm nó cũng loạn mình tu giỏi mấy nó cũng loạn nhưng mà khi để tâm vô rõ ràng là tự quy phật biết rõ ràng là mình quy phật cái tâm nó ở chỗ quy phật nó không loạn cái phương pháp là như vậy cho nên mình đọc a di đà phật cũng như mình đọc kinh vậy đó cũng như mình đọc hồi hướng vậy đó mà cái bài hồi hướng mình có bốn chữ thôi là a di đà phật không có gì hết chứ không cần là phải là đem công đức hồi hướng cái này cái không có mình chỉ có bốn chữ a di đà phật cho nên mình đọc a di đà phật mà cái tâm mình để vô rõ ràng là đức a di đà rõ ràng phân minh là đức a di đà dòm lại nó chỗ a di đà phật thì nó không có chỗ khác dòm cho kỹ còn đọc a di đà phật a di đà phật cái tâm không để vô được cái tâm mình không theo cái chữ nó được không có để vô Đức Di Đà được thì đạo A Di Đà Phật A Di Đà Phật nó nghĩ rất nhiều làm cho mình tu thấy khó khăn mà mình thấy không có thành công giống như niệm Phật thì niệm thôi chứ nó suy nghĩ suốt ngày tại vì mình niệm không có thành tâm không có chuẩn đó cũng như đọc hồi hướng mà cứ đọc như cái miệng đọc vậy thì đọc cả đời nó vẫn loạn đọc tự quy Phật nó vẫn loạn đọc kinh nó vẫn loạn tại vì không có biết để ý theo cái lời mà phát tâm phải để ý theo cái, cái văn mình đọc rồi phát tâm trong đó mà tập trung á, tập trung cho cẩn thận cho kỹ lưỡng thì rõ ràng là a di đà phật là rõ ràng là đức phật a di đà ngài ở phương tây ngài là cha của con rõ ràng như vậy thì dòm lại thì không có vọng tưởng một chút cũng không có nữa đó rồi câu thứ hai cũng chậm chậm từ từ thôi tại làm gấp quá thì cái tâm nó theo không kịp làm sao mà mình niệm cái tâm mình theo theo cái tiếng niệm mà rõ ràng là đức phật thì nó không nghĩ cái khác mà lại dưỡng thần không mệt đừng gấp quá một hồi là nó mệt phải theo cái sức khỏe của mình theo cái tâm lực của mình đó là chậm chậm từ từ như dòng nước chảy đó thì người ta đọc một bài văn phát nguyện mình đọc a di đà phật cũng là giống như vậy cái nghĩa và cái cách thức đều giống nhau mà mình có bốn chữ cho nên mình đọc hết bốn chữ này qua bốn chữ khác lúc nào cũng để tâm để tâm vô đức di đà đức di đà đức di đà lúc nào cũng để tâm thì phật ngự trong lòng có chết ngay bây giờ cũng không sợ đâu Phật sẽ tiếp dẫn ta Phật ngữ trong lòng rồi thì cái đường sánh Tây Phương là không có xa rồi. Câu nào câu nào cũng là để ý như vậy. Nhưng mà đừng để ý nhiều quá nó sẽ nhức đầu. Cũng đừng lơ là quá nó sẽ vọng tưởng. Còn niệm Phật suông hoặc là không có để tâm á, thì toàn tâm nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ rồi mình không không biết tu làm sao, lâu quá rồi không biết làm sao cứ kiếm sư phụ mà học kiếm thầy mà nghe nghe hoài cũng không hiểu không có gì cũng như là cái cái bài đọc hồi hướng thôi cũng như đọc như thị ngã văn nhất thời thì thấy rõ ràng là một thời đó đức thế tôn ở đâu ở đâu là phải theo cái nghĩa kinh thì cái tâm liền trụ trong đó phải đọc thư thả thôi tâm nó theo thì dòm lại là a di đà phật mà rõ ràng là phật di đà dòm đi coi nó suy nghĩ được không nó không có đường để suy nghĩ đâu mà phải phải thành tâm lắm phải để ý lắm phải nhìn cho kỹ rồi khi mà mình để ý vô phật di đà 10 phần để ý được 7 thôi thì ba phần kia nó sẽ suy nghĩ nên giờ mình sẽ thấy mình chú ý mà không có kỹ là nó sẽ suy nghĩ thí dụ mình chú ý được năm phần thì vọng tưởng nó sẽ vô được năm phần nếu mình tập trung mình chú ý được 10 phần Đức Di Đà rõ ràng phân minh thì nó không có suy nghĩ tại vì niệm Phật là phải rõ ràng phân minh cái tâm của mình suy nghĩ thì khi nó suy nghĩ thì nó sẽ trồng cái nhân nó làm cái nhân cái nhân đó sẽ đưa đi vào thập pháp giới một cái tư tưởng khởi lên đều là nhân để đi thọ cái cái thân sao hết đó. mà ở trong lục đạo luân hồi đó mình coi từng ý niệm của mình đều trồng nhân bởi vì ở trong cái thế gian này à, nói cơ bản là hai chữ thiện và ác người mà có ý niệm thiện thì sanh ba cái cõi lành người có ý niệm ác thì sanh ba cái cõi dữ đều là do ý niệm hết gọi là một niệm sanh mười pháp giới mà ý niệm đó từng sát na trong người ta đó nó đều tuôn chảy nó không có dừng và sanh đó là nó rất là nhiều cảnh giới nó nhiều thứ lắm mà mình không có lường trước là do ý niệm của mình mà chiêu cảm mình không nghĩ vậy mình không hiểu được thành ra mình không chịu sửa cái ý niệm mình cứ sống tự nhiên cho ý niệm nó chạy rồi thiện ác nó lẫn lộn ở trong suốt ngày mà sỏi đá gì gai góc nó trong người mình tại vì mình không biết cái ý niệm này không sửa thì không thể nào đổi được cái tương lai đâu thì có những người ý niệm thiện rất nhiều ý niệm ác ít thì sanh ba cõi lạnh người mà ý niệm ác nhiều thì sanh ba cõi dữ còn ý niệm của mình là ý niệm a di đà phật đó là mình tu vậy đó ý niệm của mình là mỗi mỗi một cái bài hồi hướng bốn chữ của mình đó mình cứ đọc bốn chữ là để tâm rõ ràng bốn chữ này là mình để ý được Phật rồi rồi bốn chữ sau bốn chữ sau niệm niệm đều là ý niệm A Di Đà Phật sửa cái ý niệm đó thành ra thoát lục đạo luân hồi mà lại Phật ngự trong lòng mình rồi mình ngự trong lòng Phật mình thương nhớ Phật Phật thương nhớ mình làm sao mà còn sợ cái gì nữa nếu mà Phật ngự trong lòng thì dù chết liền bây giờ ngài cũng đưa tay tiếp dẫn vãng sanh tây phương người tu không biết sửa ý niệm thì thiện ác lẫn lộn vọng tưởng suy nghĩ suốt ngày cho nên quả báo nó rất là phức tạp sanh tử nó rất là phức tạp mà rất khổ thêm vào nữa là thân người rất quý thí dụ như mình à, đầu thai lên cõi trời mình làm thiện đi mình rất nhiều công đức mà mình không có phật mình không có niệm phật chuẩn đó thì mình sanh cõi trời khi mình sanh lên cõi trời thì mình à, đầu tiên thì mình nhớ được là mình làm cái nhân gì mà sanh lên cõi trời nhớ liền xong rồi sau đó mình thấy những cái người trời những cái hội của người ta những cái thú vui của người ta mình bước vô một cái quên sạch hết mình mê trong cái sự mà hưởng cái cái phước trời đó không tu được rồi thí dụ mình sanh lên trời ừ, tứ thiên vương đi hay trời đau lợi đi rồi mình muốn sanh lên cõi trời cao nữa thì không được tại vì mình tu không được ở trên cõi trời ở trời là mình cứ bị bị cuốn ở trong cái cái niềm vui của cõi trời đi nó sâu quá nó vui quá thành ra là muốn tu lên thì phải đầu thai làm người thì mới tu lên cõi trời cao hơn có nghĩa là ở trong lục đạo là từ cái cái kiếp người mà tu lên chứ lên kiếp trời từ trời mà lên trời thì không tu được phải xuống nhân gian tu mới lên được đó là biết là được cái thân người đó thì mới có thể tu tiến lên được chứ không phải là mình lên cõi trời là mình vãng sanh được đâu lên cõi trời thì không có niệm phật được đâu chỉ có làm người mới được làm người thì thân nhiều khổ mà thời gian có hạn một trăm năm rất nhanh lại là bận biệu ăn uống nhà cửa công ăn việc làm bao nhiêu thứ bức bách không tu được còn cõi trời thì ăn là hiện ra chứ không có làm nhà thì nó hiện ra cung điện nó tự hiện ra không phải thường đâu không có cần phải là cực khổ phải phải đi lo ăn lo kiếm tiền mà tuổi thọ là vô lượng tuổi thọ lâu lắm mà lại tu không được còn cái kiếp người mỏng manh nhưng mà vãng sanh là do ở kiếp người mà niệm phật bởi vì thân người quý vô cùng khi được làm người là cơ hội vãng sanh cao lắm mà sanh cõi trời cũng rất cao sanh những cái cõi thiện rất cao là do làm người nếu mình vô cõi trời mình muốn lên lên được mà hết cõi trời rồi nó phải xuống cho nên làm người thì đi tây phương nó dễ dàng làm trời thì không đi được cho nên khi mà mình mất cái thân này không biết chừng nào mình mới được thân người trở lại mình làm trời một cái là nó tính triệu năm chứ đâu có ít đâu lâu lắm thì mình mới làm mình mới mất thân trời thì mình mới xuống mà không biết xuống làm người không nữa mà lúc xuống làm người lâu quá cõi trời rồi phước báo nó nhiều xuống đây nhiều phước báo giàu có quá tu không được mất thân người rồi khó mà đi tây phương chỉ có thân người mới tu được thôi còn xuống ba cái ác đạo thì cũng không tu được ba cái ác đạo mình coi súc sanh cũng không tu được nó không có cái trí tuệ và nó cũng không có dụng công được khó lắm trời thì vui quá cũng không tu được mà người thì là nhiều cái bức bách quá cho nên làm người nếu mà học kinh phật có trí tuệ biết nó quý báu đừng có mê trong cõi đời dành hết thời gian sửa cái ý niệm sửa giống như con nết học bài vậy đó nó phải để tâm thì nó mới học thuộc được nó không để tâm thì nó học hoài không thuộc đâu niệm phật cũng vậy phải để tâm thì đức phật mới có trong lòng chân hiểu uh, ờ, sẽ nói tóm lại là cái tâm của mình cái ý niệm bên trong nó chạy suốt ngày nó loạn làm cho mình đau khổ làm cho mình trồng rất là nhiều cái nhân không có đúng thì cái tương lai của mình nó cũng rất là lộn xộn tại vì thiện ác nó nhiều quá trong tâm giống như là sỏi đá nó lẫn lộn ở trong suốt ngày vọng tưởng cho nên luân hồi không bao giờ ngưng mà rất là khổ thì bây giờ phải à, tự chủ nó phải điều chỉnh nó phải sửa nó À, ví dụ lại là cũng như là mình à, đọc cái bài văn hồi hướng gì thì mình không có thể hỏi người ta là đọc làm sao mới nhất tâm đọc làm sao mới nhập tâm không có cần phải hỏi mà nếu mình để ý để tâm từng câu từng chữ trong đó để ý cho kỹ đó thì tâm mình sẽ quyện ở trong cái lời văn thì tâm mình sẽ định xuống và không có vọng tưởng cũng như đọc tự quý y Phật xin nguyện chúng sanh thì khi mình đọc thì cái tâm mình để vô mình quy y rồi mình nguyện cho chúng sanh công đức niệm Phật khó nghĩ lường đó là mình để ý vô cái công đức của sự niệm Phật này là nhiều lắm vô lượng vô biên thì đọc câu nào thì tâm để ý câu đó để ý vô cái nghĩa của nó thì tự nhiên nó không loạn mà để ý ba phần thì nó sẽ loạn bảy phần để ý năm phần nó sẽ loạn năm phần đọc cái câu đó lên rồi mình để ý để ý cái câu đó thì nó sẽ không loạn tiếng a di đà phật bốn chữ thì nó khó hơn nó không có cảnh như là mình đọc như thị ngã văn hay là công đức niệm phật khó nghĩ lường nhưng mà bốn chữ đó rất vi diệu tại vì đó là Phật A Di Đà. Thế như mình đọc à, hồi hướng đi, mình đọc cả ngày. Đó thì bây giờ mình đọc A Di Đà Phật vậy đó. Lúc nào cũng phải để ý cái tâm trong đó, còn lơ là một chút thì vọng tưởng liền vào. Khi vọng tưởng vào thì ý niệm của mình đã bị thay đổi thì cảnh giới tương lai nó sẽ thay đổi cho nên là một tiếng a di đà phật rất đơn giản rất đơn giản mà lúc nào đức di đà cũng ngự trong lòng con niệm niệm a di đà phật đó đó là niệm phật cái chữ niệm nó là vậy đó là nhớ nghĩ thì cái ý niệm đã sửa rồi là sửa thành đức di đà thì chân hiếu nói thêm là phải điều hòa thân tâm tâm bình khí tĩnh nhẹ nhàng thoải mái thì mới được còn nếu mà mình tu gắt quá đó thì nó sẽ nhức đầu nó đau đầu đó tại vì mình để ý tập trung mà cho nên mình phải lượng theo sức mà điều hòa thư giãn nó ra để ý phật mà nhẹ nhàng thôi không cần phải mà dùng nhiều sức phải nhíu mày lại phải tập trung cao độ thì nó sẽ nhức đầu cho nên thư giãn ra thư giãn ra để cho nó không mỏi mệt mà nó có thể tu cả ngày mà không có sao rồi tiến một bước nữa là có người hỏi khi mà phật ngự trong lòng rồi thì tính nguyện sao thầy đó thì, thì chân hiếu nói là khi mình mà đọc a di đà phật mà biết rõ là phật di đà có nghĩa là phật di đà ngự trong tâm mình đó cái ý niệm mình đã đổi thành phật di đà rồi đó là nó nó vi diệu lắm rồi tại ý niệm mình thường là loạn mà bây giờ nó lại là phật thì lúc đó mình tha thiết cầu vãng sanh vừa đọc tên của phật vừa biết phật mà vừa muốn về ở với phật đó là nó đủ hết trong đó rồi thì khi mà mình biết đó là Phật rồi mình lại muốn về với Phật thì đừng có thắc mắc là tín nguyện nữa tại nó đủ hết rồi rồi tu vậy có đúng hay không đừng để ý mấy cái này nếu để ý vào thì nó sẽ hư hết tại vì mình đã có Phật rồi mình lại muốn về Tây Phương mình không muốn ở đây đó là đủ hết rồi đừng sanh cái tâm gì ra nữa đừng có nghi ngờ mình tu vậy là được hay không hay là đừng thắc mắc tại vì nghi ngờ nó sẽ loạn một chút nghi mình nó cũng loạn nữa nếu mà đọc rồi có phật rồi lại muốn về tây phương rồi thì như vậy là đủ hết rồi đừng thắc mắc nữa rồi khi ý niệm mà nó không có biết là phật nó chạy đó thì mình nhiếp tâm mình lại nhiếp tâm lại mình lại để ý vào tiếng a di đà phật nữa để cho nó nhiếp cái tâm lại nó chạy ra mình nhiếp lại nó chạy ra mình nhiếp lại vậy đó tại vì cái lòng thành mình không vững cho nên nó chạy ra cái sự cầu giải thoát mình nó chưa có thâm sâu thì cái ý niệm nó chạy ra thì mình phải nhiếp lại tới chừng nào mình nhất tâm thành ý rồi đó thì nó không chạy nữa đâu nó phật không vậy đó thì đổi được cái ý niệm ở trong lục đạo loạn tưởng, vọng tưởng đổi thành ý niệm A Di Đà Phật. Vi diệu vô cùng, rồi thêm là cầu vãng sanh nữa. Tại nếu mà đổi thành ý niệm A Di Đà Phật rồi mà không cầu vãng sanh thì cũng không đi được. Tại vì mình còn thích ở đây, mình còn thương thế giới này, cho nên phải cầu vãng sanh. Chân Hiếu sẽ đọc một ít lời của Ngài Trung Phong. Ngài Trung Phong là nổi tiếng lắm, là một cái vị lỗi lạc, giỏi lắm, mà là chứng đạo sâu xa lắm. Thì Ngài nói, chỉ có niềm tin mới khiến cho mình tu hành bất kể thời hạn. Là mình niềm tin Phật ngự trong lòng mình cầu vãng sanh nhất định sẽ sanh Tây Phương. Niềm tin đó và niềm tin mình không không có Phật trong lòng thì mình sẽ đi đầu thai rất khổ. Loạn tưởng những cái ý niệm sai trong người mình nó là nhân để sanh mười pháp giới. Mình tin sâu xa mà ý niệm này đã là Phật rồi thì con sẽ sanh Tây Phương. Thì khi tin rồi đó, biết chắc là niệm như vậy là sẽ giải thoát rồi đó, là tin đó biết chắc tu như vậy là đúng một trăm phần trăm rồi không có nghi ngờ gì hết thì cũng như cái bài văn phát nguyện mà đã đọc đúng rồi thì sẽ nhập tâm thôi à. không thể nào mà không nhập tâm được thì là tin chắc rồi đó thì mình mới tu bất kể thời hạn không có biết mỏi mệt không có mệt nữa là tại vì cái niềm tin mà ra đó là lời của ngài trung phong đó nếu ông ông không có niềm tin ông tu vậy sẽ giải thoát thì ông không có làm nhiều thời gian ông sẽ mỏi mệt ông tin chắc con niệm mà ngài phật a di đà ngài ngự trong lòng con rồi con cầu vãng sanh rồi thì chắc chắn con sẽ sanh tây phương con đổi hết ý niệm trong người con rồi làm sao con không vãng sanh được thì niềm tin đó như vậy đó thì bền bỉ tu đi có lúc sẽ thành đó là ngài nói bây lúc tu là niềm tin nó nó phải ngự trong lòng vững chắc không nghi ngờ là mình tu sai không nghi ngờ là mình còn thiếu sót hay là mình tu không đúng hay là mình phải cần cái gì thêm không có nghi nữa giống như đi đường là đi thôi là sẽ tới còn nếu mà còn nghi á, là có nghĩa là trong lòng không có phật rồi còn muốn học thêm nhiều quá là anh đã không có đức di đà rồi nếu mình có đức di đà thì đủ hết rồi rồi lại cầu vãng sanh nữa cho nên là bền bỉ tu hành không sanh nghi ngờ chẳng nên ở ngay lúc tu hành sanh ra tất cả tâm nghi ngờ đó là ngài nói nghi là tu gì có đúng không tu gì có tín nguyện không tu như vậy là có theo pháp hay không có theo lời dạy các ngài hay không đã phật ngự trong lòng rồi lại cầu vãng sanh thì những cái nghi này không còn cũng không thắc mắc là có tính nguyện hay không tại đang cầu vãng sanh rồi còn tính nguyện gì nữa đang cầu vãng sanh rồi phật ngự trong lòng rồi ngài nói đừng có sanh ra cái tâm nghi nào cả đó là lấy cái tâm tin mà vào đi bằng niềm tin hết tin chắc con niệm như vậy chết bây giờ con liền đi tây phương tin như vậy đó phật không thể nào bỏ con được tại vì con nhớ ngài luôn luôn ý niệm con đã đổi rồi thêm nữa là thứ nhất là tâm nghi ngờ không sanh ra thứ hai là tâm cầu mau giảng sanh cũng không có cầu mau nhất tâm bất loạn cũng không có giống như đi trên đường đi cứ đi chừng nào phật tiếp dẫn thì thì hay chứ không cầu mau cầu mau quá muốn đi tây phương liền cũng không được cứ trong lòng Phật ngữ trong lòng con con muốn đi Tây Phương niệm niệm điều như vậy nó liền vọng tưởng ta liền nhiếp tâm lại nó liền nó liền suy nghĩ lung tung ta liền trở lại nhiếp tâm cứ vậy mà tu rồi tới chừng nào mà đúng thời đúng lúc thì Phật sẽ cho biết trước ngày giờ ngài sẽ đón ta chứ không cầu mau bởi vì là thứ nhất là không nghi không có nghi là tu gì có tính nguyện hay không tu như vậy đủ hết rồi còn nghi gì nữa lại không cầu mau. Ngài nói, ví như đi đường gắng sức ắt tự đến nơi, cứ đi đi rồi từ từ cái duyên đủ rồi thì ta sẽ vãng sanh, chứ không phải cầu mau được. Cầu mau là cũng nguy hiểm. Lúc tu hành hạ thủ công phu, hệ có tất cả kiến văn giác tri kỳ đặc, thù thắng ứng nghiệm vân vân đều là duyên ma khi mình tu thì ờ sao mình à, có trí tuệ có chút thần thông hay là sao nghe mùi thơm hay là có những cảnh giới kỳ đặc hay là có những sự hiểu biết sao mà nhiều cái vi diệu quá thì tất cả cái đó nó là duyên để đưa tới ma cảnh hết có nghĩa là ở trong lúc tu đó mình sanh trí tuệ gì cũng gạt nó qua mình sanh ra một cái vi diệu gì đừng để ý nó tại vì sao mình có đức di đà rồi mình có cái tâm cầu vãng sanh hai cái này là đủ rồi mình không cần cái gì nữa đâu bởi vì là làm ngu vô ngu vụ đó không cần trí tuệ gì đâu hai cái này là đi tây phương rồi hai cái này là đệ nhất trí tuệ rồi đó cho nên những cái gì sanh ra bởi vì tu nghe mùi hương thơm quá rồi mê nó mê cái mùi hương đó hay là ơ sao con thấy ánh sáng này nọ là mê cái ánh sáng đó thì tất cả ngài nói cái đó đều là duyên ma hết phải coi chừng nó sanh ra cái gì cũng không bằng đức di đà ngự trong lòng ta nó có vi diệu như thế nào cũng không bằng cái tâm cầu vãng sanh của ta bao nhiêu kỳ đặc đều buông xả hết có nghĩa là đừng có đừng có bị dính vô khi nó tu rồi nó đổi những cái điều tốt rồi nhìn đó rồi mê mẩn trong đó thì khi mà đó thì là quên đức di đà rồi khi mà chạy theo những cái duyên là hương thơm mùi thơm ánh sáng là quên phật hết cho nên ý niệm mà đổi thành ánh sáng và đổi thành mùi thơm thì mình không có được phải đổi ý niệm nó thành đức di đà mùi thơm ánh sáng thì cũng chẳng bằng phật thành ra là bao nhiêu cái kỳ đặc á thù thắng rồi ứng nghiệm nữa đều là duyên ma ngài nói những cái thù thắng những cái ứng nghiệm những cái ví diệu đều là ma hết á coi chừng ngài nói đừng có sanh tâm chạy theo thì sẽ cởi mở ra hết đó là thấy những cảnh đẹp đừng sanh tâm chạy theo tại sao tại ta niệm phật ta có cầu vãng sanh thì cái tâm nó đã tịnh vọng tưởng nó đã bớt rồi nhiều cảnh nó, hiện ra tại lòng ta đã thanh tịnh rồi mà nó hiện ra thì ta không hiểu ta lại ta lại đi lạc đường cho nên ngài nói đã đổi ý niệm rồi tâm đã phật rồi thì những cái gì hiện ra đều đừng chạy theo thì lâu rồi mình cởi gỡ ra hết không có cái gì trói mình được đâu ông nếu vừa sanh một niệm tình chấp ưa thích thì rơi vào cảnh ma tự cho là phát minh trở thành cuồng loạn có nghĩa là mình à, thấy mùi thơm rồi mình thấy ánh sáng rồi mình thích nó mình ưa nó rồi mình sanh tâm với nó thì đó là ma cảnh rồi tự cho là bây giờ con tu thấy ánh sáng thấy mùi thơm nghe mùi thơm dữ lắm thấy là toàn những cái vi diệu thì nghe đó là lâu rồi nó cuồng cái tâm nó loạn cái tâm tại vì mình sẽ theo cái duyên ánh sáng và mùi thơm rồi những cái vi diệu đó mà quên Đức Di Đà rồi. Bởi vì Phật ngự trong lòng là chấm hết, không có thêm cái gì. Những cái gì kỳ đặc đều đều không không theo nó, xả bỏ hết mới được. Còn mấy lâu rồi nó sẽ cuồng loạn cái tâm do cái do cái vi diệu đó nó làm cái tâm cuồng quên Phật. Bởi vì có Phật rồi thì ánh sáng mùi thơm gì cũng đâu còn biết nữa biết Phật thôi, bỏ xả hết. Người mà tu hành đó giống như là mình đi đến nhà của mình vậy. Tất cả cảnh vật đều là nhà của mình hết, mỗi mỗi à, tự nhiên ổn đáng rõ ràng. Đó là mình đã có Đức Di Đà trong lòng, mình niệm mình để ý A Di Đà Phật, rõ ràng là Phật Di Đà rồi, rồi lại cầu sanh Tây Phương ở với Ngài. Đó là tự nhiên mà mình yên ổn rõ ràng rồi. Đó là mình đã đi đúng đường rồi. Thì mình không có sanh nghi ngờ gì nữa. Không có một chút mảy may nghi hoặc. Không còn có một mảy may nghi hoặc. Nếu như còn nửa điểm nghi hoặc quyết định chẳng phải là nhà. Đó là nếu một chút nghi là tu vậy có tính nguyện hay không thì đó là không phải rồi tu như vậy là đúng hết rồi còn nghi ngờ chi nữa cho nên là cứ yên yên ổn mà đi niệm niệm a di đà phật ngày ngày a di đà phật cứ từ từ mà đi đi rồi lâu rồi nó sẽ tới nơi đừng có nghi nghi rồi nó sẽ nguy nghi rồi là không tu được bởi vì là phải có chánh kiến tính nguyện phải rõ ràng như vậy đó để không nghi nữa đó nếu mà còn nghi giống như niệm a di đà phật mà không để tâm á, nó sẽ nghi niệm vậy chắc không vãng sanh đâu tại loạn quá à. thấy vọng tưởng nhiều phiền não vẫn còn tham sân si đầy hết đó nó sẽ sanh nghi còn nếu mà đổi thành đức di đà rồi thì nó hết nghi mà nhiều khi mình kỹ quá mình cũng nghi biết vậy được không thì ờ, xin thưa đã phật ngự trong lòng rồi thì đừng nghi nữa rồi thêm cái câu cầu vãng sanh tha thiết thì là hết nghi luôn. Thì như vậy thì mỗi câu cứ tu sửa cái tâm, đổi cái ý niệm mà phải là để ý mới được. Giống như con nít học bài vậy, không để ý thì không biết đọc cái gì. Giống như đọc tự uy Phật, xin nguyện chúng sanh mà đọc lơ lơ thì nó loạn tưởng không. Phải để tâm tự uy Phật là cái gì? Là con quy Đức Phật có cái tâm như vậy thì nó mới không loạn thì nó mới thành cái pháp tu hành người chân thật hạ thủ công phu trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ niệm niệm như cứu lửa cháy đầu đó là người tu hành từ sáng tới tối từ tối tới sáng như là lửa cháy trên đầu mà phải dập tắt vậy đó tại vì lửa của ba cõi lửa của lục đạo luân hồi lửa của vô thường mất thân người là mất hết không còn cơ hội nào nữa đâu cái ý niệm trong lòng nó đốt như vậy mà cho nên là phải cứu cái tâm phải cứu pháp thân huệ mạng đó 24 tiếng đồng hồ đổi cái ý niệm như một người địch với muôn người đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên giống như là cái chuyện mà đổi cái ý niệm trong người nó rất quan trọng mà cái vọng tưởng nó như là 10.000 người nó là vọng tưởng nó còn mình có một thôi à mình phải chiến đấu với nó thành ra là đổi ý niệm là vậy nó có muôn ngàn ý niệm nó vây rồi mình đọc tiếng A Di Đà Phật bởi vì không có niệm Phật thì sao đổi được phải đọc ram thanh phải có một cái âm thanh rồi lấy cái âm thanh đó để cái tâm vô không niệm phật sao mà tu được không có đọc ra âm thanh thì khó vô cùng phải đọc ra rồi mới lấy cái tâm để vô cái đó cũng như đọc kinh vậy đó đọc ra cái lời kinh để tâm vào thì nó mới định cái tâm này được như một người mà đánh với 10.000 người vậy đâu có thì giờ mà để ý tới là cái thân mạng của mình và cái thế duyên cuộc đời cuộc đời nó nó chảy nó trôi không có thời gian để tâm tại vì mình lo cái đổi cái ý niệm trong lòng lo quá rồi quên hết giống như không có lo lắng trong cuộc đời nhiều nữa rồi xả hết rồi sống rất là đơn giản đó là không có thời gian rảnh để mà lo tới thân vậy đó đó là nó sâu lắm tại vì cái ý niệm nó quan trọng quá cũng đâu có thời gian rảnh mà để yêu cầu người khai phát cũng không có thời gian mà ai giảng cho tôi nghe đi ai dạy cho tôi tại vì mình đã hết nghi rồi thì đâu có cần ai giảng mình với một mực đi tây phương thôi cũng không có thời gian rảnh đâu mà đi cầu ai Ừ, khai ngộ giùm tôi, giúp cho tôi. Cũng đâu có thời gian rảnh mà hỏi người đi tìm ngôn cứu, tìm giải hội. Là giảng cho tôi câu này đi, dạy cho tôi câu kia đi. Không có thời gian. Mỗi niệm, mỗi niệm đều đổi cái ý niệm thành A-di-đà Phật. Không có thời gian để hỏi là phải giải hội cho cái câu này tôi không hiểu, câu kia tôi không hiểu. Ừ, khai phát cái tâm giùm tôi đi, thầy giảng cho con nghe đi. Không có thời gian đâu đã hiểu rồi nhưng mà khi chưa hiểu đó thì phải kiếm thầy giảng khi chưa hiểu thì tầm sư học đạo tìm cầu thiện trí thức tới chừng mà đã đổi được ý niệm rồi không có nghi ngờ gì rồi thì thôi một mực đi tây phương nhưng mà cái thời gian tầm cầu thiện trí thức nhiều khi mình mê lâu quá tới hai ba chục năm rồi chưa hiểu được đổi ý niệm đổi không được ý niệm hai ba chục năm rồi dẫn vọng tưởng thì lúc đó cũng phải nghe pháp cũng phải cần thầy khai phát cho con thầy giải giảng cho con nghe chứ còn khi mà ý niệm đã đổi rồi thì như cứu lửa cháy đầu vậy mỗi niệm mỗi niệm đổi nó thành ai di đà phật hết đâu có thời gian nữa người đó sẽ chuyên tâm niệm phật Ngài nói có một loại người Ba ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt. Khi mà không đổi được ý niệm đó, tuy có niệm Phật nhưng mà tâm nó tối âm nó mờ mịt giống như không biết đường đi vậy. Tu thì tu chứ không biết giải thoát làm sao. Khó quá không làm được. À, không có ai khai thị, không có ai giảng dạy thì tâm liền mờ mịt. Ba ngày không được khai phát thì tâm mờ mịt có nghĩa là hai ba bữa là phải nghe pháp một lần đó còn không mấy thì là nó mờ mịt hết tại vì nó không nắm vững được mấy người này đó đều là người đuổi theo vọng lưu chuyển chẳng phải là người hạ thủ công phu có nghĩa là những người này cứ theo vọng tưởng mà lưu chuyển cả ngày thôi người hạ thủ công phu là người không còn nghi ngờ nữa là tại vì đã đổi được ý niệm còn chưa biết cách tu đó không có người khai thị thì tâm liền mờ mịt không biết đường đâu tự nhiên là nó theo vọng tưởng suốt ngày cái này rất quan trọng mình phải nắm cho vững không có nghi ngờ một chút nào mới được không có nghi thì chân hiếu nhắc lại tại vì con nghe cái tiếng ai di đà phật con rõ ràng biết là phật mà phật ngữ trong lòng con rồi rồi con tha thiết muốn đi tây phương ở trong cái lúc mà phật ngữ trong lòng câu này câu kia câu này câu kia a di đà phật a di đà phật thì con lại muốn đi tây phương đó là niệm niệm điều a di đà phật niệm niệm điều cầu vãng sanh thì tự nhiên không còn nghi nữa không còn nghi thì cái tâm nó sáng ngời luôn làm sao mờ mịt được không có nghi mà làm sao nó mờ được còn nghi là mình tu dở quá vọng tưởng quá thì nó mờ chân hiếu uh, sẽ nói à, thêm cho rõ là cái đoạn hồi nãy ngài Trung Phong nói là người chân thật hạ thủ công phu trong 24 tiếng đồng hồ niệm niệm như cứu lửa cháy đầu như một người địch với muôn người đâu có thì giờ rảnh mà để ý đến thân mạng thế duyên cũng đâu có thì giờ rảnh để yêu cầu người khai phát cũng đâu có thì giờ rảnh hỏi người để tìm ngôn cú tìm giải hội thì cái đoạn này là nói tới người đã nắm được công phu rồi người đã hiểu rõ rất là rành rẽ đường hướng để đi về tây phương rồi thì mới à, niệm niệm như cứu lửa cháy đầu nắm vững cái à, tiếng Phật hiệu rồi Đức Di Đà ngự trong lòng rồi tâm cầu vãng sanh mà niệm niệm không gián đoạn thì cái người đó là lúc mà mình niệm A Di Đà Phật mà mình nghe rõ là Phật A Di Đà một câu hai câu ba câu cho tới mười câu cho tới trăm câu câu nào cũng rõ rồi quyện với cái tâm cầu vãng sanh thì dòm lại là mình đã nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói tiếp đó các căn mình nhiếp hết thì mình mới mình mới có thể niệm tới như vậy được cũng như người mà đọc văn phát nguyện đó phải chắp tay phải quỳ xuống chắp tay rồi mà đem hết tâm tư để trong cái lời văn thì mới ờ, mới không có loạn còn nếu mà sơ sài đó thì đọc văn phát nguyện nó loạn. Thì cái người tu mà vững đó thì mới 24 tiếng đồng hồ không cần phải nghe người ta giảng, nghe người ta giải hỏi cái này cái kia. Nhưng mà à, người mà thường vào Phật Pháp đó, thì phải mấy chục năm mới vô chỗ này đó. Chứ không phải mau đâu. Trừ ra người có căn lành thượng thừa như chân hiếu cũng mất hết ba chục năm 1991 là chân hiếu học Phật Pháp ba chục năm đó quý vị thì mới đi tới chỗ này cho nên là mình đừng có nghe như vậy rồi mình không cần ta khai thị mình cũng không cần à, đọc kinh mình không ngừng nghe giảng thì là coi chừng nhiều khi mình nắm chưa vững thì phải nghe khai thị phải đọc kinh, phải nghe giảng, phải tầm cầu tiền tri thức, phải tìm thầy hỏi đạo. Rồi khi nào mà tiếng Phật của mình phân minh rành rẽ rồi, nó quyện với tâm cầu vãng sanh thì mình sẽ tự hiểu. Mình đâu có thời giờ đi nghe gì nữa, tại vì cái này là vãng sanh rồi, còn nghe gì nữa. Còn khi mình chưa nắm vững đó, thì mình phải ờ, học hỏi rất nhiều, như là những cái sách tịnh độ mình phải đọc cho hết pháp uyển châu lâm nè vạn thiền đồng quy nè rồi liễu phàm tứ huấn nè cảm ứng thiên vượng biên nè đó là phải đọc rồi những cái sách của các tổ về à, tịnh độ phải đọc đọc à, văn sao của ngài ấn quang đọc hết đi rồi mới hiểu được nhân quả báo ứng mới tin được tâm này là một niệm sanh mười pháp giới thiện và ác đều từ trong tâm khởi mà ra mình đã thành cảnh giới cái người sanh cõi trời là do cái lúc làm người đó họ có cái tâm thiện họ tu tập thiện cái ý niệm của họ là tập thiện đó họ sanh cõi trời là từ lúc làm người họ thành chứ không phải lên trời rồi mới tu được đâu lên trời thì hưởng cái phước trời mà đâu có nghịch duyên đâu có phát tâm gì được vui quá đó còn ở ở dưới như làm người đó thì từng ý niệm là nó phải tương ưng nên mình phải học lâu lắm để mình mở trí tuệ mình nhìn cuộc đời với cái nhân quả tuần hoàn nhìn thấy hai chữ thiện ác rất là rõ ràng rồi biết là thiện và ác cũng không bằng phật thấy rất là rõ dù thiện mấy cũng không bằng đức di đà rồi bắt đầu mới hạ thủ mà nhập tâm hạ thủ không nhập tâm cũng phải còn nghe pháp rồi những cái nội chướng phải gỡ ra hết nếu hạ thủ mà có một chút tà kiến thì nó sanh nội chướng có một chút kiến giải sai lầm thì nó sanh nội chướng cho nên cũng còn phải học cho nên mình tu mà có kẹt cái gì chút cũng phải mở sách ra mà coi phải kiếm sư phụ mà học chứ đừng có ý y là không có thời gian mà học không có thời gian mà học là dành cho những người là thanh tịnh rồi tu không còn chướng ngại một chút nghi ngờ không còn đi thẳng một cái tới tây phương thì như vậy còn nghi ngờ mà còn nổi chướng mà còn những cái tà kiến mà còn thì phải học cho nên học có thể nói là ngày nào cũng phải nghe pháp ngày ngày đều phải nghe pháp nghe cho thâm sâu cho tới chừng nào công phu nó thuần thục rồi thì lúc đó mới không nghe nữa công phu thuần thục thì lâu lắm không phải là một vài tháng một năm mà làm được đâu cho nên vẫn còn phải nghe kinh vẫn còn phải nghe pháp cho tới chừng nào mà tiếng phật nó vang trong lòng không ngưng nữa rồi thì lúc đó mới được thì chỉ hiếu nhắc lại cho kỹ chứ không mấy rồi nghe rồi không hiểu thì lại bỏ không nghe pháp nữa nó đâu có thời gian mà nghe thì là nội chướng nó trong tâm lâu ngày là nguy hiểm bởi vì người xưa tầm cầu thiện tri thức một thời gian 10 năm 20 năm xong rồi hiểu rồi sư phụ mới nói con đi cất am tranh ở bên bờ suối mà tu đi con đi nơi nào hẻo lánh con tu lúc đó mới xuống núi xả bỏ môn duyên không học nữa hạ thủ như cứu lửa cháy đầu nhưng mà 10 năm 20 năm ở với một vị thánh tổ đó thì học nhiều lắm thì mới làm được bây giờ mình không có 10 năm 20 năm mà mình muốn làm liền đó thì có thể nội chướng mình nó đầy tà kiến trong tâm mình không biết cho nên là thân cận thiện tri thức mở văn sao ra mà đọc để đừng có bị tà kiến đừng có bị hiểu sai hai cái chữ nhân quả phải học cho kỹ rồi cái ý niệm trong người nó là nhân mười pháp giới là quả phải coi coi cho kỹ đều là do tâm hết đó nam mô a di đà phật